Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng Kha TV Cuộc Sống Cà Mau Video hôm nay tôi chia sẻ đến các bạn là món bánh kẹp tàn ong trứng gà Thì đối với món bánh kẹp này có rất nhiều loại trứng để à, làm món à, bánh kẹp tàn ong này Đối với món bánh kẹp tàn ong thì có à, những loại trứng làm được món bánh kẹp này đó là trứng gà nè, rồi trứng vịt, rồi trứng ngỗng Thì mỗi loại đều có chất dinh dưỡng khác nhau và tùy theo sở thích khẩu vị của mỗi người trứng gà thì nó ờ, bớt tanh hơn trứng vịt và trứng ngỗng nhưng ờ, chất dinh dưỡng thì ờ, lại không bằng thì hôm nay tôi chia sẻ đến các bạn cách đơn giản nhất đó là làm bằng trứng gà nếu mà các bạn có trứng gà giường thì làm rất là ngon và đặc biệt là rất là bổ dưỡng cho những người thích ăn bánh tự mình làm thì hôm nay tôi chia sẻ đến các bạn là làm bằng trứng gà này nha mời các bạn cùng theo dõi mình sẽ thực hiện món bánh kẹp tàn ong bằng trứng gà rồi trước tiên mình à, lấy à, bốn à, quả trứng nè các bạn mình dùng bốn quả trứng nha các bạn để à, mình à, đánh cho nó dậy lên nha các bạn à, dùng trứng gà hoặc trứng vịt cũng được nha các bạn ngon nữa thì các bạn có à, trứng gà giường đó các bạn các bạn làm thì cũng rất là ngon tiếp theo mình à, đánh trứng này lên nha các bạn rồi ở đây á các bạn à, đánh lên cho mình nha đánh cho tan cái trứng này ra cho nó à, đều nha các bạn đó các bạn thấy khi mình đánh lên thì trứng nó tan ra đều rồi rồi mình cho đường vô nha các bạn để mình đánh cho nó dậy lên nha ở đây là mình à, cho đường vô nè 250g đường nha các bạn tới đây thì à, các bạn đánh cho đường với trứng như vậy trắng lên đó các bạn thấy khi mà mình đánh à, một thời gian thì trứng với đường nó dậy trắng lên rồi nè các bạn tiếp theo mình à, sẽ trồng bột mì vô đây nha các bạn ở đây là mình à, dùng nửa ký bột mì nha các bạn nửa ký bột mì đó mình trộn cho nó tan cái bột mì này ra hết các bạn thấy cái lò bên kia thì à, lửa nó cháy lên rồi trong thời gian mình quậy bột mì lên đó, thì than nó cũng à, cháy lên thì mình nướng được rồi đó các bạn giờ mình cho bột mì vô mình quậy với trứng nè nó thấm đều rồi nè tiếp theo là mình cho nước cốt dừa vô nè các bạn mình cho khoảng 200ml à, nước cốt dừa nha rồi mình trộn lên cho cái bột cho nó lỏng ra nha các bạn mình quậy lên thì các bạn thấy là nó còn đặc nè các bạn nó còn đặc thì mình cho nước vô nha các bạn các bạn cho nước lọc vô để cho nó ờ, vừa lỏng ra rồi mình cho nước lọc vô nha các bạn mình cho từ từ thôi các bạn cho từ từ thôi tiếp tục mình ờ, quậy lên cho nó tan ra cho nó lỏng ra rồi các bạn làm bọt cho nó vừa vừa lỏng thôi nha các bạn đừng làm đặc quá nha các bạn đó làm như mình như là được đó các bạn rồi tiếp theo mình à, dùng khuôn và lửa than để mình à, nướng bánh này lên nha rồi các bạn thấy là cái lò của mình đó là nó cháy lên rất là nhiều nha mình à, để khuôn lên để mình làm nóng khuôn nha các bạn khuôn của mình nó nóng lên đó các bạn tiếp theo mình à, cho bột vô khuôn để mình nướng bánh nha các bạn thì à, cái mình để theo cái chiều thuận của cái tay mình nha đó mình cho một, à, một giá bột các bạn cho một giá bột nha cho một giá bột vô khuôn nè các bạn rồi các bạn để lên để cái à, nắp trên xuống nè các bạn thấy bánh nó vàng này mình phải để lửa cho nó đều nha các bạn bên đây nó chưa đều nè lửa chưa chưa có đều lửa chưa đều lửa lửa thì mình lấy lửa bên đây nè mình bỏ vào đây cho nó đều bánh nó vàng ha các bạn ha đó giờ mình lấy cái bánh này ra để mình à, đổ cái bánh khác đó các bạn thấy à, mình nước bằng khuôn chống dính thì cái bánh nó không dính luôn nè các bạn đó rồi mình đổ cái khác nha các bạn mình đổ cái à, bánh khác ép nó xuống nữa các bạn mình ép nó xuống xong rồi mình trở lại nha các bạn cái mặt trên này đó cái bánh nó vàng ha rồi cái này nó được rồi đó các bạn mình à, lấy cái bánh này ra nha các bạn mình lấy bánh ra cũng rất là dễ thôi bánh nó không có dính đâu mình dùng cây nĩa nè cái không mình đổ cái khác cái tiếp theo nha các bạn đó, các bạn thấy khi mà mình à, nướng bằng than đó thì cái bánh nó cũng rất là ngon nè đó và như vậy là video mình chia sẻ đến các bạn đến đây là hết nha các bạn các bạn đăng ký kênh chia sẻ và nhấn vô nút chuông để nhận được video mới nha xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo